Nếu có ai hỏi khách sạn nào 3 sao xịn sò nhất Phú Quốc thì tôi chỉ ngay đến Vin Holiday Fiesta Phú Quốc. Cùng vườn sang rộng, phòng ốc đẹp lại sát bên Grand World, quá tiện để tham quan các địa điểm của Vinpearl ở Bắc đảo. Hello, lại cùng Luti check in những khách sạn resort tại Phú Quốc nha. Bước vào sảnh của Vin Holiday thì ngửi thấy toàn mùi tiền rồi, nhưng không cần nhiều tiền mới ở đây được vì 3 sao nên giá khá ổn áp và đặt qua Luti còn tiết kiệm hơn nữa. Cà phê giá 3 sao nhưng dịch vụ như 5 sao, làm liền một ly cà phê check-in sang chảnh rồi đi nhận phòng nào. Đây là hàng phòng studio, nhìn sang thế không biết. Tôi không nghĩ nó là ba sao đâu các bác ạ. Phòng siêu rộng, tha hồ mà làm mình làm mẩy, nội thất cũng đầy đủ tiện nghi, có luôn cả bồn tắm nha. Ban công thì không được đẹp cho lắm nhưng được cái view hồ bơi và Grand World. Ai mà muốn tối không ngủ thì cứ mở cửa ban công ra, âm thanh, ánh sáng ầm ầm luôn. Hạng phòng standard nhỏ hơn và tốn ít lúa hơn nhưng cũng đơn giản và nhẹ nhàng. Ôi rồi ôi, cái ban công gắn hoa giả trừ luôn 10 điểm thanh lịch nhưng vớt vát được cái view nhìn cũng như ở trời Tây luôn. Vì là khách sạn nên không có quá nhiều dịch vụ tiện ích như resort đâu nhé mọi người. Được cái hồ bơi ở đây rất to luôn, thoải mái mà làm kính ngư nha. Khu vực nhà hàng và buffet ăn sáng cũng sang trọng nữa mà món ăn có ngon hay không thì mình cũng không biết vì mình chưa thử nhưng nghe nói là khá nhiều món. Ngoài mấy điểm trừ của Vin Holiday như đi bộ ra biển xa không được miễn phí đưa đón sân bay và không thuận tiện tham quan các địa điểm ở trung tâm hay Nam đảo thì Vin Holiday Fiesta Phú Quốc quá xá là ok luôn. Bỏ túi ngay và cần giá tốt thì nhắn nút ti nha.